Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 30 tháng 3 năm 2021, tức ngày 18 tháng 2 năm 2021 âm lịch, ngày Đinh Sửu, tháng Tân Mão, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Đinh Sửu hôm nay là Tân Mùi, Kỷ Mùi. Con giáp xung tháng Tân Mão là Quý Dậu, Kỷ Dậu, Ất Sửu, Ất Mùi. Một, Tử vi tuổi Tý. Người tuổi Tý trải qua một ngày khá yên bình nhờ có tam hội phù trợ. Con giáp này nhận được sự ủng hộ của tập thể nhờ có sự thông minh và tinh tế khi giải quyết công việc, Ngoài ra, bạn còn có khả năng gắn kết tập thể, khiến mọi việc tiến triển thuận lợi hơn hẳn thường ngày. Nếu có cơ hội thăng tiến xuất hiện ngay trước mắt, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt, đừng chần chừ, do dự để cơ hội rơi vào tay người khác. Quý nhân xuất hiện phù trợ khiến mọi việc càng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Thổ khắc thủy chính vì thế bạn nên chú ý hơn đến những mối quan hệ tình cảm trong gia đình. Có thể do bạn đã quá tập trung vào công việc mà đã vô tình không quan tâm đến những người thân yêu xung quanh mình. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, hợi. 2. Tử vi tuổi Sửu, thực thân chiếu cố, người tuổi Sửu làm nghề tự do có thể thu được một khoản khá khá trong ngày hôm nay. Đó có thể là thành quả lao động của bạn trong suốt thời gian vừa qua và sẽ trở thành động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nhờ bản tính ôn hòa và rộng rãi cũng giúp bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Bạn có thể sẽ được người quen giới thiệu cho những cơ hội mới, hãy tranh thủ cơ hội này để gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Thổ khắc mộc, người tuổi Sửu cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình, Đừng cho rằng mình đã qua thấu hiểu mọi việc mà đưa ra những quyết định độc đoán, không quan tâm đến cảm xúc của người ta. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. Ba, Tử vi tuổi dần. Chính ân nâng đỡ, người tuổi dần có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, dù công việc ấy có khiến người ngoài cảm thấy hóc búa, thậm chí thoái thác không muốn nhận trách nhiệm đi chăng nữa. Trong ngày hôm nay bạn đừng vội hài lòng với thực tại mà hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao xa hơn bạn hoàn toàn có thể tiến xa hơn dựa vào tài năng của mình, vì vậy, đừng dậm chân tại chỗ để người khác có cơ hội vượt qua. Trong ngày hôm nay trực khai là ngày thích hợp để làm rất nhiều công việc, trừ động thổ hoặc an táng. Nếu có kế hoạch đã xây dựng từ trước, bạn nên thực hiện ngay và không nên quá quan tâm đến những lời điều tiếng. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, Mộc khắc thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Mão và con cái có thể sẽ trở nên căng thẳng trong ngày hôm nay bạn cảm thấy thất vọng vì con cái không đạt được kỳ vọng của mình. Tuy nhiên, hãy lắng nghe điều con trẻ thực sự mong muốn là gì. Trong chuyện tình cảm bạn và người ấy cũng có thể mâu thuẫn vì những quan điểm không thống nhất với nhau. Đừng luôn tự cho rằng mình là đúng, đã đến lúc bạn mở lòng ra để tiếp thu những điều người ấy nói rồi đấy. thiên ấn nâng đỡ giúp bạn khẳng định được tài năng của mình trên lĩnh vực sự nghiệp, đặc biệt là với những ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Bạn là con giáp làm việc nghiêm túc, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh và có cơ hội phát triển hơn nữa trong tương lai. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ, quý nhân phù trợ, Mão, thìn, hợi. năm Tử vi tuổi thìn Căn cứ tử vi thứ ba ngày mới, người tuổi thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc do phải chịu tác động của cục diện tương phá. Kẻ tiểu nhân có thể tác oai tác quái khiến mọi người lầm tưởng về bạn. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với chuyện thị phi bất ngờ. Người tuổi thìn nên nhớ rằng mình không nên nóng nảy và đặc biệt là không nói năng thiếu cẩn trọng trong thời điểm này. Hãy tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận rõ phải trái. Bạn không cần phải lo lắng nếu bạn luôn làm việc quang minh chính đại. Hỏa sinh thổ, nửa kia của con giáp này là người thấu hiểu. Bạn nên tâm sự những điều chất chứa trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Hãy luôn nhớ rằng thuận vợ thuận trong tát bể đông cũng cạn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, tý, 6. Tử vi tuổi tỵ Tử vi phương Đông 12 con giáp, trong ngày hôm nay kiếp tài gây rối, người tuổi tỵ dễ gặp phải rắc rối trong công việc vào ngày hôm nay. Bản mệnh có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp, Tuy nhiên, bạn không nên quá bức xúc và cư xử thiếu lý trí. Tử vi 12 con giáp khuyên bạn cần chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của mình bằng thái độ ngay thẳng và sự chăm chỉ trong công việc. Những điều bạn đã, đang và sẽ làm sẽ được thực tế chứng minh và chẳng ai có thể đặt những nghi ngờ vô lý lên đầu bạn nữa. Hỏa sinh thổ, người tuổi tỵ có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu cho nhau hơn. Bạn biết rằng hai người sẽ luôn ở bên nhau mỗi lúc khó khăn, Giờ tốt trong ngày 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Dậu. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Do chịu tác động của cục diện tương hại, người tuổi Ngọ thường xuyên to tiếng với mọi người vì bất cứ lý do gì, bất kể lớn nhỏ. Điều này khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng và mọi người luôn cảm thấy muốn tranh tiếp xúc với bạn. Do bản tính thiếu kiên nhẫn còn khiến bản mệnh dễ dàng gác lại những công việc khó khăn, bạn cần phải tự cổ vũ mình tiếp tục bởi bạn sẽ chẳng bao giờ giải quyết dứt điểm được việc gì nếu cứ bỏ giờ công việc giữa chừng như vậy Hỏa sinh thổ cho thấy người tuổi ngọ luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến đấng sinh thành của mình, nhất là trong thời điểm hiện tại. Dù bận rộn đến mấy thì bạn cũng sẽ luôn sắp xếp thời gian thăm nom hoặc gọi điện hỏi han cha mẹ. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.